Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021, tức ngày 3 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm tuất, tháng quý tỵ, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm tuất hôm nay là bính thìn, giáp thìn, bính thân, bính dần, bính tuất. Con giáp xung tháng quý tỵ là đinh hợi, ất hợi, đinh mão. 1. Tử vi tuổi Tý. Ngày hôm nay liên quan đến những cuộc trao đổi,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 Bạn sẽ đạt được điều bản thân muốn mà không cần phải gây căng thẳng và xích mích hay tạo thêm kẻ thù. Khéo léo trong ứng xử chính ra lời khuyên cho bạn, nếu bạn muốn có thêm đồng minh. Thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của tuổi Sửu, có thể hôm nay bạn thường xuyên cảm thấy khó thở, trong lòng bất an. Nếu lo lắng về bệnh tật nào đó bạn nên đi khám sớm và tìm cách chữa trị phù hợp. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần, Nhờ có tam hợp mà con giáp tuổi dần bị ấn tượng đặc biệt bởi một nhân vật nào đó ngày hôm nay, dường như sức hút của họ đến từ ánh mắt, nụ cười và khiến cho bạn không thể nào rời mắt. Thông qua đó bạn cũng có thêm được sự hứng khởi và năng lượng cho ngày đầu tuần đấy. Thực thần nâng đỡ trong ngày hôm nay là cơ hội để bạn nhìn nhận bản thân ở một góc độ mới mẻ và khách quan hơn, nhờ thế bạn có thể sẵn sàng cho những thay đổi tích cực trong cuộc sống của chính mình. Vậy thì đây chính là cơ hội để bạn làm mới cho bản thân đấy. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2021, được xem là ngày Tam Nương Sát. Ngày này được xem là ngày xấu, không phù hợp cho việc khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, dần. 4. Tử vi tuổi mão. Nhân khi có lục hợp đang hỗ trợ tuyệt vời cho các tương tác, các cơ hội gặp gỡ bạn bè. Vậy thì tại sao bạn lại không chủ động khởi xướng việc tổ chức những cuộc trò chuyện, giao lưu hay gặp gỡ những người đã lâu không hội ngộ nhỉ, chắc chắn câu chuyện sẽ rất thú vị đấy. Thương quan gây trở ngại cho tuổi mão, thay vì cảm thấy bực tức vì có quá ít sự lựa chọn thì đôi khi con giáp tuổi mão hay cố gắng chấp nhận sự đơn giản của đời sống. Bạn cũng có thể thêm phần mới mẻ cho chính guồng quay quen thuộc của mình bằng sự sáng tạo, và điều này có thể đem đến những thành quả rất bất ngờ đấy. Mộc Thổ xung khắc là dự báo không tốt liên quan đến vấn đề tài chính, dù là một đồng nhỏ chi ra bạn cũng phải cân nhắc kỹ, đừng dùng nó cho người không xứng đáng. Nhất là ai đang van xin sự giúp đỡ của bạn nhưng đang ngấm ngầm làm hại bạn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn. Ảnh hưởng của tứ hành xung nên mối quan hệ xung quanh con giáp tuổi thìn không được tốt, để tránh vướng vào thị phi thì bạn không nên tụng năm, tụng bảy lại để bàn tán hay soi mói đời tư của người khác. Có người bị tổn thương vì việc làm này và trả thù bạn đấy. Thiên quan xuất hiện nên tốt nhất là tuổi thìn hãy giữ những suy nghĩ cho riêng mình, thay vì chia sẻ nó với bất cứ ai ngày hôm nay. Hẳn nhiên việc chia sẻ cũng là một gợi ý hay, nhưng nếu bạn có thể có không gian và thời gian riêng để sáng tạo ý tưởng của mình thì đó mới thực sự là một quá trình tư duy tích cực nhất. Thổ khí vượng là lời nhắc nhở người tuổi thì nên dành thời gian cuối ngày để nghỉ ngơi. Khi về đến nhà, hãy để công việc sang một bên để dành trọn vẹn thời gian cho gia đình và nhớ đi ngủ sớm. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ. 6. Tử vi tuổi tỵ Thiên tài đưa tới cơ may về tiền bạc cho con giáp tuổi tỵ, vốn là người ngại mạo hiểm về tài chính, giữ mọi thứ trong vòng an toàn là việc bạn ưu tiên. Thế nhưng, đôi lúc bạn có thể thay đổi,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 cơ hội du ngoạn nào đó sẽ tìm đến với bản mệnh trong ngày hôm nay, tuy là chuyến đi ngắn nhưng giúp bạn thay đổi không khí. Hãy sẵn sàng cho hành trình thú vị đó vì chúng sẽ mang lại cho bạn những kỷ niệm tuyệt vời. Tuy nhiên trước hết thì bạn cũng cần phải lập cho mình một kế hoạch cụ thể, đừng làm mọi việc một cách bốc đồng, theo hứng nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, 8. Tử vi tuổi mùi, Mùi tuất tương phá cho thấy ngoại cảnh lúc này không những không ủng hộ mà còn gây ra những tác động xấu ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của bạn. Lúc này, con giáp tuổi mùi nên là người cầm cương, kiểm soát cuộc sống của mình chứ không nên để ai đó tác động đến bạn. Chính quan hỗ trợ cho công việc nên có thể bạn sẽ có một ngày vô cùng bận rộn, và dù chúng chẳng vui vẻ chút nào thì ít nhất bạn cũng không cảm thấy buồn tẻ, phải không? Thế nên hãy dốc sức cho công việc nhé, nhờ thế bạn sẽ có một buổi tối thư giãn và hài lòng tối đa. Thổ khí vượng cho thấy không chỉ thời tiết mà chính cơ thể bạn không được ổn định cũng có thể là nguyên nhân khiến bạn bị ốm trong ngày hôm nay đấy. Nếu có thể thì hạn chế đi ra ngoài trời, bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn để sớm hồi sức. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão. 9. Tử vi tuổi thân Tam hội mang lại cho con giáp tuổi thân sự quý trọng của mọi người. Bạn luôn luôn là một người công bằng, và bạn được yêu mến vì điều đó. Vậy thì đừng để những định kiến ảnh hưởng đến bạn ngày hôm nay nhé. Hãy suy nghĩ mọi việc ở góc độ tích cực và công bằng cho tất cả mọi người thì hơn. Thiên ấn nâng đỡ, nếu con giáp tuổi thần muốn bắt kịp với những thay đổi trong các tương tác xã hội thì hôm nay, hãy là người cầm trịch, tổ chức các buổi gặp gỡ, tương tác theo những cách khác nhau, ví dụ trao đổi qua Internet chẳng hạn. Chắc chắn những thông tin bạn có được sẽ rất giá trị đấy. Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt để bản mệnh có thể tìm hiểu các cách thức để cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Tài lộc khởi sắc là tin vui với nhiều người, người làm kinh doanh có nhiều tin tốt lành. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị, 10. Tử vi tuổi dậu. Tam hội hỗ trợ cho một cuộc gặp gỡ thú vị nào đó sẽ mở ra một mối quan hệ mới trong ngày hôm nay. Thông qua tương tác, thông qua những cuộc trao đổi thì cả hai sẽ dễ dàng tìm thấy tiếng nói chung với nhau đấy. Đừng ngại ngần bày tỏ những suy nghĩ cá nhân nhé. Hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để con giáp tuổi dậu học hành, tìm hiểu những kiến thức mới và tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân mình khi có chính ấn soi đường chỉ lối bạn nhé. Đừng bỏ lỡ bất cứ đề nghị nào để có thể tương tác và làm dày vốn kiến thức của bạn. Kim thủ tương sinh cho thấy có ai đó đang nâng đỡ cho cuộc sống của bạn thêm phần hanh thông, nhờ đó mà tư tưởng của bạn lúc này khá thoải mái. Nếu có chuyện gì xảy ra bạn cũng suy nghĩ được khá thông suốt, không hề nóng vội. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tỵ, sửu. 11. Tử vi tuổi tuất, nếu những cảm giác tiêu cực dấy lên trong lòng do tác động của thương quan, thì đây là ngày mà con giáp tuổi tuất nên cố gắng gạt bỏ chúng và hướng tới những thói quen tích cực hơn cho đời sống. Bạn có thể giảm bớt công việc và dành thời gian nghỉ ngơi, vận động, tập luyện một chút cho tâm hồn bạn được thư thái hơn nhé. Thổ khí vượng ảnh hưởng khá nhiều tới tâm trạng của người tuổi tuất, có thể là vì bạn gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe. Nếu trong người có bệnh, bản mệnh nên tìm cách chữa trị sớm đi nhé.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 với những người này bạn đừng lớn tiếng, cách tốt nhất là tránh xa họ ra, dù có thể bạn bị họ cuốn hút ở một điểm nào đó, ví dụ như ngoại hình chẳng hạn. Tỉnh táo lại thì hơn, nhất là trong ngày đầu tuần này. Thủy thổ xung khắc cho thấy có những rào cản trong công việc cũng như chuyện tình cảm nên bản mệnh hôm nay phải mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào vấn đề và nhận ra một phần lỗi mình trong đó thì bạn nên tìm cách sửa đổi càng sớm càng tốt